Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả các trận đấu. Lúc 22 giờ ngày 4 tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu giữa Pháp gặp Ba Lan trong vòng 1/8. Pháp và Ba Lan cùng đi tiếp trong vòng 1/8 nhưng họ hoàn toàn khác biệt nhau. Pháp đã sớm có tấm vé đi tiếp, còn Ba Lan phải vất vả mới được tấm vé về nhì để đi đến vòng 1/8. Pháp đã thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại các đối thủ trong vòng của bảng D và chỉ để thua 1-0 ở trận cuối cùng. Hai trận thắng Pháp đã lấy được tấm vé vào vòng 1-8 rất sớm. Pháp sở hữu đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao, có kinh nghiệm dày dặn trong mỗi đấu trường. Pháp sẽ không quá khó khi đối đầu với Ba Lan, cơ hội đi tiếp rất lớn. Ba Lan lọt vào vòng trong đã là thành công rất lớn đối với họ. Vừa thiếu kinh nghiệm, vừa thiếu đẳng cấp thì rất khó để họ tạo ra một sự bất ngờ đối với tuyển Pháp. Từ vòng bảng, Ba Lan đã cho thấy sự thiếu kinh nghiệm. Họ chỉ có một trận thắng, một hòa, một thua. Suốt tí nữa, họ đã rời giải sớm. Nên dù trận đấu này được đánh giá rất thấp, nhưng Ba Lan vẫn chơi với tâm thế thoải mái. Họ sẽ điều chỉnh và vận dụng sơ đồ hợp lý để tiếp đón tuyển Pháp. Kết quả trận đấu là 2-1 cho tuyển Pháp. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký kênh nhấn chuông để xem video tiếp. Xin chào, hẹn gặp lại.